What? What the hell? Đồ. Ok, chào các anh em, trong quay trở lại channel nói TV của mình nha. Tiếp tục clip hôm nay thì mình sẽ nói về cái vấn đề mình bị check pass mình cần HIV này. Mình không rõ là tại sao. Ờ, sau khi cái clip cần HIV của mình đi tu luyện up lên level 130 thì tự nhiên là hôm đến tầm cuối tối hôm đó thì là nghĩa là mình uh, vào giao dịch su cho anh em duyệt su ở trên shop á thì đéo thể nào hiểu được tại sao là mình bị uh, nói chung là bị bị bị bị, bị đổi mật khẩu à không bị đổi mật khẩu và vào nick thì mất hết bốn gần 40 triệu xu thì phải và tất cả item như long lực đan hay là đồ ăn hôm nọ mình vừa làm clip trên clip có những gì là nó lấy hết những cái đồ ra nhưng mà ờ, may là không sao may là mình vào nick thì mình cũng tưởng là bị tách đồ cơ đây đồ của mình đây sau khi bị lấy thì đồ nó còn mỗi như thế này thôi xu còn có 200 xu rồi lấy hết luôn mình cũng không rảnh là check diễn đàn xem ai lấy đây cái dương đồ mình chẳng có gì luôn đây này cái quần này may sao nó không lấy này đó và mình cũng vào luôn mình bị đổi mật khẩu thế là mình không bị đổi mật khẩu thế là mình mới đi đổi mật khẩu luôn và mình vào check nick xem là mình nick có bị gì hay không sau một hồi mình check thì chỉ là mất đan mất đồ mất xu và cái quần cộng 12 thì họ cũng không lấy của mình mình nghĩ là có nên check diễn đàn cho in game nào lấy đồ mình hay không đây cái quần này có không khóa mà hay là họ tưởng là khóa nên họ không lấy mình không rõ được những cái thức ăn những cái gì anh em có thể xem lại clip đây này đó đó thì clip này thì ờ, thì mình vào bắt đầu mình vào thì mình thấy là định diệt su mình nghĩ là vừa mới nhập su về mà sao tại su xe là bốn mình đã hết nhỉ nên là một hồi sau mình mới giật mình là nick của mình chắc là đã bị người nào trích nhưng mà mình cũng định đi hỏi thật nhưng mà thôi nghĩ lại bảo thôi người ta đã lấy đồ của mình rồi thôi nói chung là người ta cũng cảnh báo cho mình là nick của mình đang đặt mật khẩu rất là dễ thì uh, coi như là cảnh báo như vậy là một chút phí đã lấy hết đồ của mình ok mình cũng nghĩ trong đầu là như vậy ok thì cũng cảm ơn bạn ấy là nói chung là đã check nick của mình ok nhưng mà đồ thì vẫn như nguyên may sao mà bạn ấy không tách của mình chắc là bạn ấy cũng hay theo dõi clip của mình chắc là cũng thích xem clip của mình thôi đúng không cũng thích xem clip của mình vẫn muốn mình ra những clip mình đi ra nhiều hơn ok thì uh, từ ngày hôm nay thì một ngày mình sẽ ra ba clip ninja và không ra clip game khác nữa vì mình thấy là ra những clip game khác thì nó không ăn thua đâu vậy là cuối cùng thì uh, mình sẽ cố gắng một ngày ít nhất là ba clip ninja mọi người xem nói chung là game này ít người xem ít người đăng ký thì thôi đằng nào thì chót cũng làm đến tận 31.000 sắp như thế này rồi thì chót chưa làm tiếp thôi mình đã không qua game khác hay là đua xe gì thì mình sẽ không làm nữa ok không làm nữa vì mình mặc dù mình chưa có kinh nghiệm bình luận về game khác nói chung là vào ninja mình chỉ cần nhìn vào ninja một cái thôi là mình đã phải hiện con mẹ nó đi tưởng trong đầu để bình luận rồi mình qua game khác thì mình không biết nói cái gì luôn thì uh, sau clip này cố gắng ngày mai 3 clip một ngày có thể là cần một cái gì động lực gì đó để mình là tiếp tục làm ba cái clip một ngày ok tiện cái nhân dịp là bị check nick như thế này luôn thì mình cũng ờ, thông báo lại anh em luôn ok sau khi bị check nick như thế này thì cảm giác lúc đầu thì mình nghĩ là buồn nhưng mà thực sau lúc sau một tầm khoảng mấy phút sau mình suy nghĩ lại tại sao người ta lại không tách nick của mình ok tại sao người ta chỉ lấy xu lấy đồ của mình mà tại sao người ta lại không tách nick của mình mặc dù bán cái xe này đi cũng cay rồi này tách hết bộ đồ full 14 này của mình đi cũng cay rồi này bán luôn cái lồng đèn tròn một nghìn năm lượng này đi cũng cay rồi này mà tại sao người ta lại không làm vậy tại sao thế chắc là người ta có một cái ý ý gì đó trong đầu thôi vì người ta không muốn phá người ta biết cái lỗi là do mình đặt mật khẩu quá là dễ là sao thì người ta chỉ có muốn là vào lấy đồ của mình thôi không phải lấy một chút phí coi như là đã bảo nói chung là nhắc nhở mình là vì mình đang lên mật khẩu như thế này nên đổi đi phải người khác thì người khác sẽ tách nhưng mà chính người đấy thì người ta lại không tách mà chỉ lấy đồ thôi thôi cũng cảm ơn các bạn ấy rất là nhiều mặc dù là bạn ấy đã lấy đồ của mình mà không sao một chút đồ ấy không đáng bao nhiêu đối với cái nick cần hiv của mình này ok cái nick cần hiv này mình nói chung là tâm huyết của mình bấy lâu rồi từ rất là lâu rồi từ nhiều clip lắm anh em xem rồi chắc là quan trọng nhất đối với mình trong ninja này rồi đây là một số lượng xu bốn mấy triệu xu hay là ba mấy triệu xu hay những cái item nước kia chuyển tinh thạch các thứ thì không đáng bao nhiêu ok với cái nick như thế này thì nói chung là cái in game của mình nó, gọi là thương hiệu của mình rồi nên là tách đi nữa dù cũng tách đi nữa thì chắc là buồn vãi cứt ra luôn đấy nhưng cảm ơn mong sao là người ta lại không tách và người ta lại cũng, cũng chỉ lấy đồ của mình thôi đó vẫn đồ còn lại uh, trang bị hay sói hay là xe hay là đồ full 14 của mình cái lồng đèn tròn 1k5 lượng của mình vẫn như nguyên luôn thôi cũng cảm ơn bạn rất là nhiều cũng không trách móc thì người ta lắm thì con người là ok thì người ta đã nhắc nhở mình mà tổ quá là ngắn người ta lấy một chút phí thôi cũng chả sao đâu coi như là một chút phí thôi cũng không có gì gọi là chê trách người ta là sao ok không người này thì có thể người khác trách cho mật khẩu của mình và mình cũng đổi mật khẩu khác rồi ok nhưng mà cảm ơn bạn và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của mình à, từ hôm nay thì mình cũng tiện để thông báo mọi người à, nếu mà trước trước đây đã từng xem của mình và đã nghỉ xem của mình hay là vẫn tiếp tục xem của mình thì clip nào mình ra thì mong mọi người hãy like và subscribe kênh của mình chỉ cần like thôi like và comment để ủng hộ mình thôi chỉ cần like thôi là mình thấy cái động lực để mình làm ra rồi vì mình thấy người ta là những cái clip cái clip của mình đến tận 7k like à 7k view những 10k view mà chỉ có một hai trăm like thôi có thể là 300 like thôi quá là ít luôn nếu mọi người xem nút like quá là đơn giản đúng không nút like quá đơn giản nếu mọi người xem hãy để một like một like thôi còn nếu ông nào thực sự thấy những tồi tệ nhất cái ninja này có thể dislike cũng được dislike và comment bên dưới còn mọi người nào mà mình làm clip mà chưa chưa thuyết phục mọi người cho lắm thì anh vẫn cứ like cho mình ok like và để lại những cái gì mình mình thiếu sót mình chưa nói chung là hoàn hảo bình luận như thế này như kia hay clip quá nhàm chán như thế này như thế kia thì mọi người hãy cứ bình luận phía dưới cho mình nha like và để bình luận còn mình quá tồi tệ đối mọi người những clip mà nó quá nhàm chán là sao á có thể dislike dislike và đọc like và comment những cái mà mình cần phải bổ sung hay là cái gì gì đó thì cần mình làm clip ra thì có những người tương tác có những người tương tác thì mình mới có những cái động lực để sửa sửa ở những cái clip sau đó để làm những clip tiếp theo cho mọi người xem chứ giờ sai mà mọi người không nói mình hay là nhạt hay là nó gọi là tồi nó gọi là không hay ở chỗ nào thì mọi người mà không nói thì mình cũng không biết điểm sai của mình điểm tồi tồi hay của mình mà mình sửa cái chỗ đấy thì nói chung là mãi mãi thì không ai ủng hộ thì muốn làm rất nhiều clip hơn thì mình cũng phải có cái gì gọi là động lực có cái gì đó để làm cái điểm gọi là gọi là gì ta đồn đấy nhá gọi là cái để cái động lực đúng rồi cái động lực để làm ra những clip ninja mà mình xem thực ra game cũng rất đang rất là nhiều người xem cái fanpage của Ninja School trang chủ được có 15 à được 21k đăng ca like thôi thì mình làm cái game này cũng lên được 31k sắp nó gọi là thành tựu rồi đúng không mà game thì thực ra mình nói Temobi cũng không bao giờ nó gọi là để ý đến những người làm YouTube như mình như này rất là nhiều người làm YouTube đã quảng cáo game hay là APA đâu game nó gọi là miễn phí các mẹ rồi thì nói chung là cũng chả mong cái gì nhưng mà mình thì cũng phải nó gọi là nhắn tin thì nó phải dép cho một câu cái ok bên đột kích nhưng là người ta làm người ta còn được cấp nick của VTC để cho người ta review đây thì ninja thì mình cũng mấy người cũng nói với mình là tại sao ninja lại không cấp cho những người làm youtube như mình những cái nick vip update để review cho mọi người xem hay những cái chức năng mới lên ok mình cũng chả mong cái gì đâu tiếp tục làm những clip cho mọi người xem thôi và đừng hãy nhớ lời mình cố gắng là xem clip của mình thì nhớ like giúp mình vào cái like luôn cái like như clip này mình lấy búa lấy búa clip like gần một nghìn năm like luôn trời đông vãi cứ ra clip có 10 nghìn view thôi mà một k like thì cảm giác chung like chả ăn được thì mình thấy nó là cái, cái video như mình muốn ra những clip tiếp theo đó, ví dụ như là giờ nhá giờ, giờ ra clip làm lâm ra lâm giờ mấy chục like cảm ơn mấy chục bạn đó ra một cái clip một nghìn like ok cảm giác sướng đúng không sướng rồi hôm nay người xem like và thích mình rất nhiều hay là hay là comment rất là nhiều luôn thì mình có thể ô clip sau thì có thể làm theo những comment này clip sau lại muốn là ôi ngày mai ra clip thì lại được nghìn like sướng lắm lại động lực làm clip lắm anh em ạ đó nói chung là làm cái gì đấy phải có một cái động lực sau lưng đó. mọi người xem này cứ like mình nha đều like cắt chim nha cùng like cắt mẹ chim ok đó cũng cảm ơn các bạn đã tranh link của mình chỉ lấy đồ và không tách link của mình ok mình cảm ơn anh em đã xem lượt link của mình ngày hôm nay xem xong like subscribe kênh của nhà và tất cả những cái ờ, thông tin về mình cái link shop của mình ở dưới phần mô tả mọi người xem mình nhận ok bye bye mọi người